các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ nút 3 giây này để nó sáng đèn lên thì khi sáng đèn nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến ở nhiệt độ cao nhất còn khi các bạn à, không sử dụng thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi bếp sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường còn đối với bếp mà nó không có cái nút 3 giây này á thì à, shop sẽ gắn thêm khoan lỗ bắt một cái công tắc riêng ở ngoài này các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái bếp nó sẽ à, tăng cái nhiệt độ của que cảm biến lên không sử dụng bắt càng gạt về vị trí bên phải thì sẽ tắt tính năng nấu đi lần ơi rồi đấy chú anh bếp thì nó đã có cái nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại đây nhiệt độ của bếp bên à, trái 208 nè còn bếp bên phải 203. tùy tùy theo cái vị trí mà nó sẽ có cái nhiệt độ khác nhau à, con này nó lừa không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 <coughs> khui ra coi luôn khui ra coi như tình hình nó đã trước ở ngoài làm cũng được chứ mang nó vô đăng chi kiểm tra trước khi nhận đây, bếp đã khói ra công tác vẫn đang ở đây